Xin chào các bạn Mình làm rất nhiều các video giới thiệu các dòng laptop từ trung bình đến cao cấp Và video ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một chiếc laptop thuộc phân khúc laptop giá rẻ Nó phù hợp các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công văn phòng Những người cần chiếc laptop không cần cấu hình quá cao Và đó chính là chiếc Dell Xperion 5481 Và sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này nhé Về thiết kế của sản phẩm này thì nó rất giống với các mẫu laptop giá rẻ có khả năng xoay 360 của Dell trong cùng phân khúc. Máy hoàn toàn được làm từ chất liệu polycarbonate nên cân nặng của nó ở mức 1,7 kg, một mức vừa đủ để với nhu cầu di chuyển chúng ta. Phần thân vỏ được vắt cong rất nhiều ở các cạnh, tạo cảm giác mềm mại, sơn màu xám và nó khá dễ bị xước. Ban lề của máy màu bạc cho phép máy xoay 360 độ nhưng hoàn thiện chưa được cao cấp lắm nên máy sẽ bị đổ khi khép hờ. Điều này không thể chê trách được vì mức giá chỉ ở 10 triệu đồng của nó. Mặt sau có khe thoát nhiệt để quạt thổi gió ra ngoài. Mặt dưới là khe gió và loa stereo ở hai cạnh. Thiết kế này có thể nói là an toàn vì nó không điểm gì để khen cũng như chê trách cả. Các cổng kết nối của máy đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày với một HDMI, 2 USB 3.0, một USB 2.0 và một khe đọc thẻ nhớ SD. Nếu chiếc máy này có thêm cổng USB Type-C thì sẽ hoàn thiện hơn. Về từ năm 2018, cổng kết nối UTC gần như đã bắt đầu phổ cập. Bàn phím của máy không thực sự là phải điểm mạnh của nó khi nó không được trang bị đèn lên, gây khó khăn khi sử dụng trong điều kiện môi trường ánh sáng yếu. Cảm giác gõ cũng chỉ ở mức chấp nhận được khi độ phản hồi của nó chưa thực sự tốt, nhưng vẫn có điều đáng khen là nó khoảng cách phím khá tốt nên sau khi sử dụng quen sẽ ít có hiện tượng bị gõ nhầm trong bóng tối. Touchpad của máy có kích thước lớn, được bo tròn ở bốn góc trông rất phù hợp với thiết kế của máy. Nó cho cảm giác di chuột ổn, tuy nhiên bề mặt được làm hơi thô nên đôi lúc bạn sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Click chuột phải phải yêu cầu lực nhấn vừa phải. Mình chưa mít click ở touchpad này. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ Precision Touchpad với các chỉ thông minh để sử dụng Windows dễ dàng hơn. Đánh giá về chất lượng loa của sản phẩm này thì thực sự chúng ta không thể không khen nó khi nó cho chất lượng âm thanh tốt và giải âm cao. Mình đo được mức âm thanh đạt 87 decibel và ngoài ra nó trang bị phần mềm Mac Audio Pro giúp tinh chỉnh âm thanh tốt hơn, các âm bass check rõ ràng nói chung là mình đánh giá rất cao loa của sản phẩm này và sau đây mình sẽ mở thử một đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm nhé Màn hình của máy có viền bốn cạnh dày đều nhằm đảm bảo khả năng cầm nắm khi di chuyển sang chế độ tablet. Phía cạnh trên có một cái cam chất lượng HD, cạnh dưới là logo Dell màu bạc và nó có màn hình cảm ứng cùng khả năng xoay 360 độ. Thật đáng tiếc ở phiên bản này nó chỉ sở hữu màn hình HD nên nếu bạn soi kỹ sẽ hiện tượng bị rỗ. Còn lại thì máy đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng của chúng ta như hiển thị văn bản, video, hình ảnh. Với công nghệ Dell Cinema mà Dell trang bị trên sản phẩm này cũng giúp nó hiển thị tốt hơn khi giải trí Màn hình có độ sáng ở khoảng 230 nit, chỉ phù hợp trong điều kiện ánh sáng phòng và dễ phản quang vì nó có một lớp kính cảm ứng. Các thao tác cảm ứng trên mặt màn hình rất mượt mà ở mọi tư thế sử dụng. Mình có đoạn video ngắn ở đây để chúng ta cùng đánh giá nhé. Máy trang bị con chip siêu tiết kiệm điện Intel Core 3 8145U, siêu nhịp cơ bản 2.3 GHz, có thể bốt lên đến 3.9 GHz. Vega Intel UHD Graphics 620, 8 GB RAM không thể nâng cấp cùng với cứng SSD 128 GB PCIe NVMe tốc độ cao cho hiệu năng vừa đủ cho tất cả các tác vụ văn phòng cơ bản, stream nội dung 4K, trình chiếu hay các phần mềm phổ thông yêu cầu ít khả năng xử lý. Mình hoàn toàn có thể mở 10 tab Chrome mà không bất cứ tab nào phải reload trong quá trình sử dụng. Chiếc máy này sử dụng quả pin 3 cell có công suất 42W giúp chúng ta có thể sử dụng trong vòng khoảng 6 tiếng đồng hồ liên tục. Tổng kết lại thì đây là chiếc laptop có thiết kế đẹp, có khả năng xoay gập 360 độ cùng màn hình cảm ứng, giúp chúng ta hoàn thành tốt các công việc văn phòng cơ bản hay nhu cầu giải trí như xem phim nghe nhạc. Nói chung nó cấu hình không phải là quá cao, nhưng với tổng giá khoảng 10 triệu đồng thì là một sản phẩm đáng lưu ý để chúng ta lựa chọn. Và video giới thiệu sản phẩm laptop giá rẻ của mình ngày hôm nay xin phép được dừng ở đây. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại ý kiến của bạn ở phía dưới comment nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình và cũng đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.